Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện Ở video này mình xin giới thiệu đến các bạn bốn cái mô bánh siêu to khổng lồ à, hai cái mẫu bánh phía bên phải màn hình các bạn đây là có đường kính là 63cm bản rộng là 25cm và tiếp theo đến là hai cái mẫu bánh đi đường phố này à, là đường kính 55cm và bản rộng cũng 23cm các cái mẫu bánh này thì đều có lỗ tim ốc là chéo 8 à, chéo 11 và vuông 8 các con ốc đo liền kề là 8 và ốc đo chéo là 11 ốc M12 ờ, M10 có thể dùng được ốc ờ, M14 thì à, không sỏ vừa các bạn có thể khoan rộng ra à, mình ờ, xin nói lại về kích thước của nó nhé hai cái mẫu bánh này đường kính 63 cm bản rộng là 23 cm lốp không xăm à, cái này là bản đi uh, địa hình nó rất là hầm hố gai rất là sâu đây gai lốp thì à, con này là gai lốp như gai lốp khủng long này đấy hai con này gai rất là sâu gai cao đến à, khoảng 1,25 đến 2 cm đấy là bản lốp địa hình tiếp theo đến cái bản phố thì à, nó nhẵn hơn đây như con này con này à, rất là nhẵn này con này nhẵn nhất này sang đến bản này này đấy thì con này thì nốt nó là vành 12 à, thôi thì các thông số của nó thì lần lượt như sau à, con này thông số của nó là 26 nhân với lại 11 trừ 16 nhưng mà con này thì mình nghĩ nó cũng như là trừ 14 thôi không khác gì nhau cả con này cũng là 26 x 11 trừ 14 đấy hai con này nó giống nhau thôi có lẽ là cái ờ, lốp của nó có một cái sự nhầm lẫn gì đấy tiếp theo thì ờ, đến ờ, mẫu bánh nhẵn này là 270 trên 30 trừ 14 và cái mẫu lốp thứ tư cuối cùng này là mẫu lốp 26 x 10 chấm 5 trừ 12 đấy thì các bạn à, có thể xem qua tham khảo để lên xe cho phù hợp à, video thì đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình các bạn xem nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những thông báo khi mình đăng video mới lên à, cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ